Kính chào quý vị các bạn đến với điện máy Cường Linh thì ờ, như mùa dịch ờ, đợt này thì đang dịch rất là căng nên là chúng tôi mang đến quý vị và các bạn giải pháp để ờ, phòng dịch ở nhà ở các chuồng trại các thứ sẽ đó là máy phun khói mini phun khói mini đây thì tổng thể con máy này khá nhỏ gọn Đấy. nó là một máy cầm tay nhỏ nhẹ nặng ờ, một ờ, khi rưỡi đấy đây máy có những bộ phận ờ, như là cái này đây là bình hóa chất bình lớn bình hóa chất còn đây là bình chứa nước làm mát bình trắng này đấy ở đây là sẽ có một chỗ để chúng ta bỏ cái bình ga vào đấy sẽ cắm bình ga vào và khóa lại ngay sau đây sẽ là có một cái núm để điều chỉnh lượng ga đấy ở à, trên này ở đây sẽ có một cái nút này nút này là để đánh lửa đấy khi chúng ta bật máy thì đánh lửa sẽ được cái này đây số lửa sẽ ra đây và oh, vào trong cái buồng đốt này ở ờ, ngay ở đây ngay trên tay tôi đây là số bơm bơm làm mát để uh, quá trình mình trong quá trình mình sử dụng ấy thì uh, sau một uh, uh, 10 hay là 15 phút gì đấy chúng ta sẽ uh, cho máy uh, nghỉ và bơm làm mát một lần để tránh trường hợp uh, máy sử dụng lâu dài thì nó nóng lên sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy ở trên này là thanh thanh bơm bằng khói này đấy thì chúng ta bơm sẽ bơm cái này để cho khói ra ở trong này là cuộn uh, cuộn màn khói ở một cuộn uh, vòng xoắn như thế này Đấy. ở đây là đầu ra đầu phun của nó vâng thì ở ngay sau bên này là cái công tắc chuyển chế độ làm mát và màn khói đấy thì uh, khi đặt đặt kiểu nga thế này nó tức là đang chế độ làm mát là tức là máy nghỉ và chúng ta sẽ bơm bơm vào để có một lượng nước ở trong cái bình bình nước làm mát ấy nó sẽ vào đây và để à, giảm cái độ nóng của cái bùng đốt để à, không làm giúp cho tuổi thọ của máy tăng lên và khi khi à, chúng ta làm mát xong sẽ vặn thẳng đứng thẳng đứng cái, cái nấm này để chuyển sang chế độ phun khói đấy máy nguyên lý hoạt động nó cũng khá đơn giản thôi đấy thì cái bình hóa chất này thì khi bà con về ờ, pha bình hóa chất ấy, thì ờ, lưu ý một chút là khi chúng ta pha dầu diesel với hóa chất thì ờ, tỷ lệ là 95% dầu diesel và 5% hóa chất hoặc là tối tối tối thiểu của diesel là 80% và hóa chất là 20%. Đấy, thì các bạn khi chúng ta pha dung dịch thì nên nhớ lưu ý chuyện đấy để tránh trường hợp hỏng hóc máy hoặc là nó tắt cái buồng đốt đấy thì uh, khi uh, bắt đầu chúng ta sử dụng máy thì sẽ đổ dung dịch pha dung dịch và đổ vào cái bình lớn này đấy sau đó sẽ đổ ờ, nước làm mát vào bình trắng này đấy thì uh, chúng ta sẽ gắn bình ga vào và khởi động ga đấy khi khi uh, khi mở ga chúng ta sẽ bật đánh lửa và cái bùng đốt này sẽ được uh, đốt lên chúng ta chờ một chút sao cho bùng đốt này nó đỏ nó nóng đỏ lên thì chúng ta bắt đầu bơm bơm thì sẽ lúc đó nó sẽ hút cái dung dịch thế này lên và tạo ra khói nó xịt ra ngoài đấy thì uh, khoảng tầm uh, 10 15 phút gì đấy chúng ta cảm giác máy nó hoạt động khá là nóng thì chúng ta sẽ tắt sẽ tắt máy đi và bơm bơm bằng tay này đấy để uh, hút nước nước làm mát này lên bùng đốt để cho ra đầu ra này để làm sao cho cái à, bùn đốt của nó à, giảm cái nhiệt độ đi để tăng thêm tuổi thọ cho máy Đấy. sau khi làm mát xong thì chúng ta lại à, tiếp tục bật máy lên và bơm gói thôi đấy nó sử dụng đơn giản như thế đấy. thì chúng tôi kèm máy có một dây đeo đeo chúng ta có thể móc vào hai cái bổng trên này lỗ trên này đấy để đeo vào vai hoặc có thể là chúng ta không cần chúng ta cầm tay được tại vì nó khá là nhẹ đấy và đây là cái nắp để chúng ta khi uh, sử dụng xong ấy thì chúng ta sẽ tháo cái bình dung dịch này đấy ra và nắp nó vào để tránh trường hợp uh, chúng ta để ở ờ, những nơi mà có kẻ em hay là gì đấy sẽ lỡ mà va va chạm vào sẽ không không tốt sức khỏe đấy ở trong này sẽ có một cái bơm thế này thì chúng ta thay thế ở trong cái, cái à, bình bình hóa chất này đấy đấy tổng thể con máy như thế thì à, bà con à, có nhu cầu mua máy à, phun khói phun thuốc khử trùng à, để sử dụng cho các à, chuồng trại nhỏ hay là gia đình nhà ở thì à, vui lòng liên hệ đến máy Cường Linh địa chỉ 523 Giải phóng Hoàng Mai Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng ta để góc màn hình đấy à, Bà con vui lòng liên hệ à, qua hotline để biết thêm chi tiết về sản phẩm và những chương trình khuyến mãi hoặc là những à, chế độ hỗ trợ của bên tôi dành cho quý vị các bạn. Cảm ơn quý vị các bạn nhớ like và đăng ký kênh để à, đón xem những video mới, những sản phẩm hữu ích cho người dùng. Cảm ơn quý vị các bạn.